Nam, bí ẩn vùng đất sinh ra đế vương. Theo thuật phong thủy của người xưa, trên mỗi lãnh thổ, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những vùng đất địa linh nhân kiệt. Đó là những vùng đất có đủ thế sông thế núi, giúp hội tụ tinh hoa đất trời, là nơi sinh ra các bậc thánh nhân, vua chúa hay hiền tài của quốc gia. Họ là những người sẽ quyết định vận mệnh của quốc gia, của dân tộc trong những giai đoạn lịch sử quan trọng. Vậy ở Việt Nam, đâu được cổ nhân cho là mảnh đất đế vương, đâu là nơi xuất tích các anh tài, kiệt xuất của dân tộc. Hôm nay, chúng ta hãy cùng xem lại lịch sử 4.000 năm của Việt Nam để làm rõ bí ẩn về những vùng đất này nhé. Mảnh đất đế vương tụ hội sau khi hoàn toàn đánh bại quân Minh xâm lược năm 1428, trong Bình Ngô Đại Cáo, quân sư Nguyễn Trãi từng viết Từ triệu đinh Lý Trần bao đời xây nền độc lập, Cùng Hán đường Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương, tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Quả đúng là như vậy, có thể nói Trung Hoa là một vương triều hùng mạnh, từng đồng hóa không biết bao nhiêu dân tộc lân bang. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là quốc gia nhỏ bé, hiếm hoi, ngoan cường tồn tại suốt 4.000 năm mà không bị biến mất. Đó cũng là nhờ vào thiên thượng đã trao cho dân tộc Việt những anh tài kiệt xuất họ sẽ lần lượt xuất sinh ở khắp nơi trên đất Việt khi quốc gia gặp cảnh nguy nan và chưa lần nào họ thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ quốc gia dân tộc trong bốn thiên niên kỷ qua. Trong đó, có thể nói mảnh đất Thanh Hóa là xuất sinh nhiều nhân vật lịch sử kiệt xuất của Việt Nam. Có thể kể đến như Ba Triệu, Tiết Độ Sứ Dương Đình Nghệ, các vị vua gồm Lê Đại Hành, Hồ Quý Ly, Lê Thái Tổ, Hoàng Tộc Nguyễn, Chú Trịnh Kiểm, Thanh Hóa với thế sông núi, châu hội hiếm có cũng là mảnh đất được các bậc danh sĩ thời xưa khẳng định là nơi sở hữu phong thủy đế vương, nơi xuất sinh các kỳ tài. Mà ba huyệt đạo linh thiêng nổi tiếng nhất phải kể đến là Ngàn Nưa, Lam Sơn và Hàm Rồng. Đỉnh Ngàn Nưa Ngàn Nưa hay núi Nưa là dãy núi đi qua ba huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thanh thuộc tỉnh Thanh Hóa, Núi Nưa có mạch núi bắt nguồn từ dải Trường Sơn, mạch núi lớn nhất Việt Nam, vươn về phía biển theo hướng Tây Bắc Đông Nam, xung quanh là 99 ngọn núi, tạo ra thế 99 voi trầu phục về đỉnh. Cũng chính vì địa thế này mà khiến cho linh khí đất trời mấy ngàn dặm xung quanh cũng đều tụ hội về đây. Quanh năm mây lành bao phủ, thiên địa nhân tụ hội, giao hòa, chính là huyệt đạo sinh ra đế vương nước Việt vậy. Nhiều ẩn sĩ, danh nhân từ xưa đến nay đều có viết về ngọn núi này. Trong dân gian vẫn lưu truyền câu Nga Sơn nhất viếng, nhất hộ thiên hạ biến, nghĩa là một tiếng hô ở núi Nưa chuyển cả thiên hạ. Tại núi Nưa vào năm 248, bà Triệu cùng hàng ngàn tráng sĩ đất cửu chân đã mài gươm luyện võ để mưu ngày đánh đuổi quân Đông Ngô, tạo ra cuộc khởi nghĩa bà Triệu hào hùng, được con cháu đời sau xưng tụng Nghĩa quân bà Triệu chỉ chịu thất bại sau khi Tôn Quyền cử cháu trai của Lục Tốn, người từng đánh bại quan Vũ và đại thắng Lưu Bị trong trận Di Lăng. Lam Sơn, nơi xuất sinh thánh chúa họ Lê Vùng núi Lam Sơn được xem là nơi phát tích của triều đại nhà Lê. Trong cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có mô tả rằng Ông tổ ba đời của vua Lê Lợi tên Húy là Hối. Một hôm đi dạo chơi đến vùng núi Lam Sơn, chợt thấy có đàn chim đông đúc đang bay lượn như thể núi Lam Sơn có một lực thu hút vô hình. Có sức thu phục nhân tâm nhiều như chim về tổ, bèn nói, đây hẳn là chỗ đất tốt, và quyết định dời nhà đến ở đấy. Người Việt có câu, đất lành, chim đậu, hình ảnh đàn chim đông đúc bay lượn dấu hiệu vùng đất lành sau khi cụ hối dời nhà về Lam Sơn, thì ba năm sau đã gây dựng được sản nghiệp lớn và làm quận trưởng một phương, trong nhà có cả ngàn gia đình. Đến lúc Lê Lợi được sinh ra, đã thiên tư tuấn tú khác thường, thân sắc tinh anh kỳ vĩ, mắt sáng, miệng rộng, mũi cao, trên vai có nốt ruồi son, tiếng nói như chuông, dáng đi tựa sòng, bước tới như hổ, kẻ thức giả đều biết vua là bậc phi thường, trong một lần kỳ ngộ, Lê Lợi được một kỳ nhân chỉ cho biết huyệt đất Phát Vương. Điều này được ghi chép lại trong cuốn Lam Sơn Thực Lục như sau. Khi ấy, nhà vua, tức Lê Lợi, sai người nhà cày ruộng ở xứ Phật Hoàng Động Chiêu Nghi. Chợt thấy một nhà sư già mặc áo trắng, từ thôn Đức Tề đi ra, thở dài mà rằng Quý hóa thay phiến đất này không có ai đáng dặn Người nhà thấy thế, chạy về thư rõ với nhà vua. Nhà vua liền đuổi tìm theo hỏi chuyện đó. Có người báo rằng, sư già đã đi xa rồi. Nhà vua vội đi theo đến trại quân đội huyện Cổ Lôi, thấy một cái thẻ tre đề chữ rằng Tiên đức thụ mệnh, tuế trung tứ thập, số chi dĩ định, tích tai vị cập. Nghĩa là, đức trời chịu mệnh, tuổi giữa 40, số kia đã định, chưa tới tiết thay. Nhà vua thấy chữ đề mừng lắm, lại vội vàng đi theo. Khi ấy có rồng vàng che cho nhà vua. Bỗng nhà sư bảo nhà vua rằng, Tôi từ bên Lào xuống đây, họ trịnh, tên là sư núi đá trắng. Hôm thấy ông khí tượng khác thường tất có thể làm nên việc lớn. Nhà vua quỳ xuống thưa rằng, mạch đất ở miền đệ tử, tôi sang hèn, ra thế nào xin thầy bảo rõ cho. Nhà sư nói, Sứ Phật Hoàng thuộc động Chiêu Nghi có một khu đất chừng nửa sào, hình như quả quốc ấn. Phía tả có núi Thái Thất, núi Chí Linh ở miền Lão Mang. Bên trong có đồi đất Bạn Tiên, lấy Thiên Sơn làm án ở xã An Khoái. Phía trước có nước Long Sơn, bên trong có nước Long Hồ là chỗ xoáy trôn ốc. Phía hữu nước vòng quay Tây Hổ, bên ngoài núi sâu chuyển hạt trai. Con trai sang không thể nói được nhưng con gái phiền có chuyện thất tiết, Tôi sợ con cháu ông về sau có thể phân cư. Ngôi vua có lúc trung hưng, mẹ trời có thể biết vậy. Nếu thầy giỏi biết láng lại thì trung hưng được 500 năm. Nhà sư nói rồi, nhà vua liền đem di cốt Đức Hoàng thảo tán vào chỗ ấy. Tới giờ dần, về đến thôn Hạ Giao Xá, nhà sư bèn hóa bay lên trời. Nhân lập chỗ ấy làm điện du tiên, còn động chiêu nghi thì làm am nhỏ, Lê Lợi nghe theo, đưa thi hài của cha chôn vào đất này. Sau này, khi Lê Lợi khởi binh chống lại quân Minh, nhưng bị một người chỉ điểm cho quân Minh biết ngôi mộ này, quân Minh sai người khai quật lên nhằm ép Lê Lợi đầu hàng. Lê Lợi sai 14 thuộc hạ thân tín đi đến doanh trại của giặc lấy lại hài cốt của cha mình. Những người này đội cỏ bơi xuôi theo dòng nước từ thượng lưu xuống, nhân lúc giặc Minh sơ hở đã lấy trộm lại được hài cốt. Lê Lợi bèn chôn lại như cũ. Sau 10 năm chinh chiến, năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua lập ra nhà Hậu Lê, kéo dài đến năm 1789. Tuy nhiên, danh vọng của họ Lê vẫn kéo dài, khiến sau này dù đến đời chúa nào hay các cuộc khởi nghĩa nổ ra thì hầu hết đều mang danh phò Lê để danh chính ngôn thuận mà lấy lòng thiên hạ. Hàm Rồng Nằm ở phía nam sông Mã, dãy núi Đông Sơn Hàm Rồng bắt nguồn từ làng Dương Xá, huyện Thiệu Hóa, chạy men theo sông Mã uốn lượn thành 99 ngọn núi hình rồng. Phần cuối nhô lên một ngọn, tựa như đầu rồng nên gọi là Hàm Rồng. Ở đó có động Long Quang, núi sát bờ sông, trên bờ có mỏm đá nhô ra như hình mũi rồng cho nên gọi là Long Tỵ. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí ghi chép địa thế nơi đây là Núi này cao và đẹp trông ra sông Định Minh, lên cao trong xa thấy nước trời một màu sắc thật là giai cảnh. Từ đuôi rồng đi lên, ngọn ngũ hoa phong hình năm bông sen chụm chung một góc cắm xuống đầm lầy. Ngọn phù thi sơn trông giống một người phụ nữ đang nằm ngủ đầu gối vào thân rồng, núi mẹ, núi con tròn như quả trứng. Ngọn tả ao trông giống người đàn ông đang nằm vắt chân chữ ngủ, đầu quay về hướng đông. Ở sát cạnh ngọn con mèo đang trong tư thế rình mồi. Núi cánh tiên có ba ngọn vút lên cao tạo thành mõm ba hiệu, rồi núi con cá, con phượng, núi đồng thông, núi con voi. Tương truyền khi Cao Biền đi qua Hàm Rồng, thấy nơi đây đất rất quý, có thể phát vương, liền đưa hài cốt của cha chôn vào huyệt Hàm Rồng, mong sẽ phát vương ở phương Nam. Thế nhưng, xương cốt cứ bị huyệt núi đùn ra, không nhận, dù đã cố đưa vào nhưng vẫn bị đùn ra như thế. Ca Biền biết đây là long mạch rất mạnh nên càng quý, vì thế mà quyết tâm làm đến cung nên tán xương nhỏ để tung vào sườn núi. Nhưng vừa tung lên thì có muôn vàng con chim nhỏ cùng bay lên vỗ cánh vù vù, làm xương cốt bay tứ tán. Ca Biền chỉ còn biết than linh khí nước Nam quá mạnh và linh thiên không thể cưỡng cầu. Đất đế vương dung thân nếu Thanh Hóa được xem là vùng đất phát tích của vua chúa, thì Cao Bằng được xem là nơi đế vương dung thân ẩn náu. Thời nhà Mạc, khi vận nước rối bời, vua Mạc Hậu Hợp đến hỏi Nguyễn Vĩnh Khiêm về thế cuộc. Trạng Trình đã đáp rằng, ngày sau nước có việc, đất Cao Bằng tuy nhỏ cũng giữ được phúc đến vài đời. bảy năm sau, vua Mạc bị quân Trịnh đánh bật khỏi Thăng Long. Vua nhớ lời dặn của cụ Trạng, liền về đất Cao Bằng, quả nhiên giữ thêm được 96 năm nữa. Từ đó, Cao Bằng được xem là đất dung thân ẩn náu của các bậc đế vương. Xưa kia khi Cao Biện được lệnh trấn yểm các vùng đất quý của nước Việt đã xây thành Đại La, tiền thân của thành Thăng Long ở Hà Nội sau này và thành Nà Lữ ở Cao Bằng. Đến nay, di tích thành Nà Lữ vẫn còn ở làng Nà Lữ, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An. Khi nhà Mạc chạy về Cao Bằng đã chiếm Nà Lữ và xây thành đá trên núi để phòng ngự. Năm 1052, thủ lĩnh người Tráng, người Tây, Nùng ở Ca Bằng là Nùng Trí Cao tự xưng là Nhân Huệ Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Nam và đưa quân sang tấn công bên đất Tống. Được sự ủng hộ giúp đỡ của người Thái, người Tây ở Quảng Tây, Nùng Trí Cao chiếm được rất nhiều châu bên đất Tống và xưng đế một phương. Sau này, Nùng Trí Cao bị bại dưới tay danh tướng nhà Tống là Địch Thanh, Mặc dù Nùng Trí Cao chỉ được xem là đế vương của người dân tộc Tài Nùng, nổi lên đòi tự trị giữa Đại Tống và Đại cổ Việt thời nhà Lý, nhưng dẫu sao đi nữa, ông cũng là một minh chứng cho sự thiên liêng của vùng đất Cao Bằng. Việt Nam còn bao nhiêu đất phát công hầu đế vương? Mặc dù bị Cao Biền trấn yểm, khắp nước Việt Nam vẫn còn hàng ngàn ngôi đất kết phát có thể sản sinh ra nhân tài anh kiệt xuất chúng. Đất kết là khái niệm để chỉ nơi có sinh khí tù lại trong khoa phong thủy. Người xưa quan niệm ở những nơi có đất kết, nếu đặt tro cốt của ông bà tổ tiên xuống đó thì do tù khí của đất đai, tro cốt sẽ lâu mục nát, do đó sẽ phát phúc cho con cháu. Mức độ kết phát của đất tới đâu lại tùy thuộc vào các yếu tố tổng thể của cả cuộc đất. Có đất phát giàu có tiền tài, có đất phát quan tướng công hầu khanh tướng và cao nhất là đất phát vương giả. Trong phần địa đạo diễn ca, cụ tả ao, người được xem là ông tổ thuật phong thủy của Việt Nam, mô tả về huyệt đất phát quang. Muốn cho con cháu nên quang, thì tìm thiên mã phương Nam ứng trầu. Muốn cho kế thế công hầu, thì tìm chiên trống dàn trầu hai bên. Còn đất phát đến vương giả thì cụ nói, ngũ tinh cách tú triều nguyên, kim mộc thủy hỏa bốn bên loan hoàng, thổ tinh kết huyệt trung ương, ấy đất sinh thánh sinh vương đời đời. Là mảnh đất phát tích của khoa địa lý phong thủy, các vua chúa Trung Quốc rất trọng vọng khoa này, lý luận phong thủy được họ đem áp dụng cả vào trong việc ngoại trị. Một trong những ví dụ điển hình là việc vua Đường Sai ca biền sang trấn yểm các long mạch của nước ta. Ngược dòng lịch sử, nước Việt ta từ đầu công nguyên cho đến đầu thế kỷ 10 nằm dưới sự cai trị của người Hán – Thời bấy giờ Trung Quốc chia nước ta thành quận huyện và phái quan loại người Hán sang cai trị, tuy nhiên vẫn không thể ngăn người Việt nổi dậy khởi nghĩa. Hoàng đế Trung Hoa tin rằng sở dĩ người Việt không chịu khuất phục là vì đất nước ta có nhiều huyệt đất kết nên sinh ra nhiều anh hùng. Tương truyền, trước khi ca biền sang nhậm chức, nhà vua cho triệu vào ngự điện và nói khanh học địa lý tối vi tinh diệu trẫm nghe An Nam có nhiều quý địa, kết phát tới thiên tử, sản xuất ra nhiều nhân tài, anh kiệt, nên luôn luôn nổi lên chống đối. Qua đó, Khanh nên tường suy phong thủy kiến lãm sơn xuyên và làm tờ biểu tấu kèm theo lời diễn tả các kiểu đất bên An Nam, gửi ngay về cho trẫm xem trước, rồi ở bên đó Khanh đem tài kinh luân, đoạt thần công, cải thiên mệnh, trấn áp các kiểu đất lớn đi, đó là cách nhổ cỏ thì nhổ cả gốc để tránh hậu họa sau này. Cao Biền nhận lệnh, sang nước ta liền tập trung đi xem xét các cuộc đất lớn nhỏ mà lập trận trống miễn. Tập Cao Biền Địa lý Tấu Thư Kiểu Tự có nói đến Việt Nam có 632 huyệt chính cùng 1.517 huyệt bàn từ Ninh Bình trở ra. Thời đường, lãnh thổ nước ta chỉ mới vào đến khu vực này. Những kiểu đất này đều là đất phát nhân tài anh kiệt, văn thì đến Tam Khôi Trà Nguyên, võ thì đến quận công danh tướng, tổng cộng là hơn 2.000 ngôi đất quý. Ngoài tập Cao Biền địa lý tấu thư kiểu tự, Cao Biền còn một bản tấu nữa về phong thủy là Cao Biền tấu thư cửu Long Kinh. Bản tấu này đề cập đến 27 ngôi đại địa có thể phát đến đế vương ở nước ta. Trong 27 ngôi đất này có những ngôi đã kết phát rực rỡ như ngôi đất ở tức mặt Nam Định, đã tạo nên một trần triều hiển hách võ công hay ngôi đất ở cổ Pháp kết phát ra triều lý. Về nhiệm vụ trấn yểm các mạch, dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện, trong đó có chuyện ca biển yểm thành Đại La và yểm thánh Tản Viên. Cả hai lần ca biển đều thất bại. Đối với các huyệt nhỏ chỉ phát công hầu khanh tướng, không thấy tài liệu nào hay truyền thuyết nào nói ca biển có trấn yểm. Tuy nhiên, theo thiện ý của tác giả, với số lượng quá lớn mà thời gian trị nhậm của Kha Biền chỉ trong khoảng chục năm lại, ông bận biểu việc quan lại chính trị thì sao có thể yểm hết được. Qua đó, ta thấy đất Việt quả thật là nhiều quý địa. Chỉ tính từ Ninh Bình trở ra mà đã có tới 27 ngôi đất kết đế vương, hơn 2.000 ngôi kết công hầu thanh tướng. Ngày nay, lãnh thổ nước ta đã vượt qua Ninh Bình rất xa vào phía Nam, với một đại cán lông nữa là dãy Trường Sơn, thì hẳn là phải thêm hàng ngàn ngôi đất quý nữa. Kết lại, phong thủy thuật số nói cho cùng vẫn chỉ là lấy sức người mà kiềm chế tự nhiên, lấy ý chí cá nhân mà kháng lại thiên mệnh. Tuy nhất thời có thể xem như đạt được mong muốn, nhưng sau này cũng vẫn bị quy luật vũ trụ đào thải và số phận bi thảm của Cao Biền sau này là một minh chứng. Nếu như ông trời đã muốn nước Nam trường tồn thì một nhà biển nhỏ nhoi làm sao đủ sức xoay trở. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, núi này cao thì có núi cao hơn. Nước Việt bao đời cũng xuất sinh vô số cao nhân thế ngoại, như từ Đạo Hạnh, Nguyễn Minh Không. Những vị này với đạo thuật cao thâm, dễ dàng phá hết những tà thuật trấn yểm. Không những thế, các vị thánh nhân này còn tạo ra các nhiều công trình quý hiển khiến vượng khí nước Nam ngày càng thêm cường thịnh. Khán giả DBC có thể xem thêm video Tứ Đại Thần Khí An Nam đã được đăng tải trên kênh để biết thêm về các công trình này. Còn bây giờ, chủ đề hôm nay của chúng ta cũng hết rồi. An Nhiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nhé!